quay lại với kênh toàn tỉnh pháp của mình ngày hôm nay hiện tại thì à, mình đang có mặt tại một à, cái nhà trọ như thế này đây cái nhà trọ này ạ thì à, cái nhà trọ này à, nằm tại vị trí là gần với trường đại học à, gần với khu du lịch đại nam bên cạnh chợ hoàng gia nha cả nhà trong khu vực này là chúng ta chỉ chỉ ra chợ hoàng gia rất là gần chỉ tầm khoảng một phút thôi là chúng ta sẽ ra khu vực chợ hoàng gia và điều đặc biệt thì à, ở tại vị trí này là dân cư sống rất là đông như các nhà thấy ạ à, tại ở đây thì dân rất sống đông như các nhà và có một trường ở đây là trường mầm non tư thục à, hoa tử ngọc à, ở đây thì có quán cà phê có tiệm hớt tóc và bên cạnh đây nữa thì à, người dân kinh doanh buôn bán cũng khá là nhiều ạ à. ngoài ra những ngoài những tiện ích xung quanh ở đây thì như các nhà thấy trong cái khu vực này là con đường của nó cũng tầm khoảng là 10 mét như các nhà đường này tầm khoảng 10 mét, chưa tính độ giới nha và cái nhà trọ này của chúng ta sẽ có là một kiosk và năm phòng trọ phía sau thì bây giờ chúng ta sẽ à, à, xem kỹ vào cái phần căn nhà này tại vì à, cái nhà trọ nên là chúng ta sẽ à, đi ở bên ngoài không có thể nào vào bên trong nhiều được thì khách hàng nào mà muốn mua thì các phải liên hệ trực tiếp nha và đây phía trước đây của chúng ta là kiosk ạ à rồi còn ở phía sau này của chúng ta sẽ là năm phòng trọ nha cả nhà năm phòng trọ và đây là cái căn phòng trọ đầu tiên ạ đây là căn phòng trọ đầu tiên nó con quay xíu như chú ha ở đây à rồi cái à, căn phòng này là căn phòng thứ hai căn phòng này thứ hai và tiếp theo thì chúng ta sẽ có ba phòng ở phía sau nữa ba phòng phía sau nữa thì thu nhập ở đây mỗi tháng là một phòng một phòng ở đây cho thuê bao nhiêu cô hả một phòng ở đây uh, chủ cho thuê bao nhiêu một tháng bảy trăm bảy trăm bảy trăm mà tiền điện nước chưa tính nha dạ ờ. nếu như vậy thì à, bảy trăm bảy trăm à, ngàn à, trên một ờ, tháng thì ờ, thu nhập mỗi tháng tính năm phòng trọ này thôi là ba triệu rưỡi còn bị ót phía trước không có nổi tiền nước không vậy lắm được chín trăm à chín trăm là tiền nước không chín trăm nước thì điện nha còn dạ. tiền trọ không riêng là bảy trăm á là bảy trăm nếu vậy thì con biểu ớt phía trước cô biết à, thôi bao nhiêu không đó biểu ớt phía trước không biết tôi hỏi hỏi anh đó, đó. À, cái này chúng ta phải ra ngoài à, cho, bây giờ là ở đây là nhà trọ nên chúng ta ra bên ngoài thì cái nhà ha à, chúng ta sẽ di chuyển ra bên à, bên ngoài nha ở đây diện tích đất là ngang năm sâu 22 như cái nhà 22 nha và ở đây là xây à, full hết luôn à, đây mình hỏi đi chủ nhà ở đây chị ơi tôi nói là cái kiosk này á kiosk này thì à, mình cũng tám bao nhiêu ạ triệu hả cả sáu nhân này công à, chiều dài đến 6 mét cá à, một triệu thì uh, kiosk này là một tháng một triệu ở phía trong trên năm phòng trọ ba triệu rưỡi nữa thì mỗi tháng chúng ta chỉ có là bốn triệu rưỡi à, cứ mỗi tháng như vậy thì không cần phải đi làm nữa cả nhà à, đây là một trong những cái nguồn thu nhập à, gọi là nguồn thu nhập thụ động khi mà chúng ta có à, một cái à, tài sản là bất động sản à, nhà trọ cho thơ thì à, nói một cái từ à, gọi là mỹ miều và nhiều hơn nữa thì đó là cái này là tài sản gà gà đẻ trứng vàng á là cái này này rồi à, chúng ta sẽ đi ra bên ngoài thôi thì à, trước khi mà à, di chuyển đi à, tìm hiểu rất xung quanh chúng ta nhìn lại xung quanh của cái nhà trọ đây ạ thì phía bên tay trái này của chúng ta ở phía ờ, phía đây tức là khu vực này thì dân ờ, sống rất là đông và nhà đều được xây dựng ờ, sang sắc nhau hết rồi nhưng mà cái nhà thái thì khu vực này kinh doanh buôn bán khá là nhiều phía trước thì là có nhà nghỉ này phía trước thì có nhà nghỉ và cái con đường này nha các nhà con đường này thì sẽ đi ra quốc lộ 13 từ vị trí này ra quốc lộ 13 chúng ta khoảng là 3 phút thôi chúng ta di chuyển tầm khoảng 3 phút thôi ạ à. Vâng, con đường này chúng ta sẽ di chuyển ra được ờ, quốc lộ 14 này. Chúng ta tới cái chỗ ngã chỗ kia có cái ngã tư kìa, ngã tư ngã ba. Thì ờ, chúng ta rẽ phải, chúng ta rẽ phải thì chúng ta sẽ ra quốc lộ 14 rất là gần luôn. Từ vị trí này ra quốc lộ 14 chỉ tầm khoảng là 5 phút. À, ra quốc lộ 13 thì 3 phút thôi. Còn ra quốc lộ 14 thì tầm khoảng 5 phút cho đến hơn 6 phút. À, xung quanh thì à, tất cả các dịch vụ mà thiết yếu cho, cho nhu cầu của cuộc sống của chúng ta cũng khá là nhiều và tại vị trí này chúng ta di chuyển ra chợ Hoàng Gia đó là cái chợ đó phục vụ uh, mua sắm cũng như là ăn uống của chúng ta thì chỉ tầm khoảng một phút thôi à. à ở đây thì chúng ta đi tới khu du lịch Đại Nam chỉ tầm 3 phút luôn tại vì ra cũng có lộ 13 bên kia là đã là khu du lịch Đại Nam rồi à, rất là gần với thế giới di động điện máy xanh và ngân hàng à, ngân hàng rồi ờ, từ vị trí này của chúng ta chúng ta di chuyển về thành phố Thủ Dầu Một à, chỉ tầm khoảng là từ à, 10 à, từ 10 nha tức là trung tâm thành phố thủ dầu một á là cái chỗ mà ngã tư chợ đình hay, à, hay là ngã sáu là chỉ tầm khoảng 10 phút thôi còn nếu chúng ta di chuyển vào thành à, thị xã bến cát thì chỉ tầm khoảng là 10 2 phút cái tầm khoảng 12 phút là chúng ta sẽ di chuyển được vào thành à, à, thị xã bến cát rồi rồi thì bây giờ chúng ta hãy à, đi theo trong mình à, để mà biết được là xung quanh ở đây à, có những tiện ích nào và có những cái ờ, vị trí nào mà để chúng ta đầu tư vào cái căn nhà trọ